Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 10 tháng 4 năm 2021, tức ngày 29 tháng 2 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Tý, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Tý hôm nay là Bính Ngọ, Giáp Ngọ. Con giáp xung tháng Tân Mão là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Một, Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết trong ngày hôm nay chính tài nâng đỡ, con đường tài lộc càng ngày càng thịnh vượng. Công sức mà con giáp này bỏ ra được đền đáp xứng đáng, lương thưởng được tăng cao, trong ngày hôm nay người tuổi Tý muốn đạt được thành công cho mình thì chắc chắn phải chăm chỉ, cần cù thì mới có được thành quả chứ không phải cứ ngồi đó ôm cây đợi thọ, đâu. Thủy khí vượng cảnh báo về những nguy cơ sức khỏe mà người tuổi Tý có thể gặp phải. Tuổi Tý nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn, đừng ham công tiếc việc quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, tị dậu. hai Tử vi tuổi Sửu. Sửu Tý nhị hợp, chuyện tình cảm giữa người tuổi Sửu và người ấy càng ngày càng tiến triển tốt hơn, con giáp này không nên che giấu tình cảm của mình nữa, hãy thừa nhận rằng mình cũng có rung động với người ấy. Trong ngày hôm nay người tuổi Sửu hãy bỏ qua những chuyện trong quá khứ. Tổn thương nào rồi cũng sẽ qua, vết thương nào rồi cũng lành lại. Chứ nên để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của mình. Kiếp tài ngáng trở, có thể trong ngày hôm nay người tuổi Sửu sẽ đánh mất một số tiền kha khá cho việc mua sắm. Tuy nhiên, bạn có thể hạn chế phần nào bằng việc chỉ mua những thứ thực sự cần thiết, chứ để cơn lốc mua sắm cuốn mình đi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ tuất mão hợi ba tử vi tuổi dần thiên quan xuất hiện người tuổi dần nên biết điểm dừng tránh để những lời nói hành động của mình đắc tội với tiểu nhân kèo sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề mà chính bạn cũng không lường trước được tiểu nhân có thể bày mưu tính kế khiến cho tiền bạc trong túi bạn tan biến trong chớp mắt con giáp này đừng để bản thân mất cảnh giác phải hiểu đâu là người đáng tin đâu là người nên cân nhắc mỗi lời nói của họ thủy dưỡng mộc đây là dấu hiệu tốt cho thấy đào hoa bắt đầu nở ngay trước ngõ của tuổi dần rồi đó con giáp này nên nắm bắt thời cơ để có được hạnh phúc cho mình, chứ nên để tình duyên mãi muộn màng. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, trong thứ bảy này, người tuổi mão gặp phải cục diện tương hình, khiến cho quan hệ tình cảm gia đình không được suôn sẻ cho lắm. Con giáp này nên bình tĩnh, đừng nói lời thiếu suy nghĩ khi đang nóng giận. Ai cũng có những lúc sai sót, chẳng có người nào là hoàn hảo. Bạn thấy được cái sai của đối phương thì từ từ phân tích, để người ấy hiểu được mình đang có chỗ nào không đúng, từ đó mà sửa đổi, như vậy thì gia đình mới hạnh phúc êm ấm được. Chính quan nhập mệnh, công việc của người tuổi mão hôm nay khá suôn sẻ. Dù làm việc ở nhà hay ở văn phòng thì bạn cũng luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, Hôm nay người tuổi thìn nhận được sự trợ giúp của quý nhân nên dễ tìm được người phù hợp với mình quý nhân xe duyên dẫn lối, bạn đừng để lỡ mất thời cơ để có được hạnh phúc. Các cặp đôi sẽ có khoảng thời gian ngọt ngào sau những khó khăn, trở ngại mà trước đó hai người phải cố gắng hết sức để vượt qua. Bản mệnh không muốn tình cảm bao lâu nay tan biến nên gắng gượng để có thể chứng minh tình cảm của mình. Tỷ kiên sẽ giúp bạn tự tin hơn với những quyết định của mình, nhờ thế mà người tuổi thìn dám nghĩ dám làm, dám đưa ra ý kiến với cấp trên để có thể giúp cho công việc được tiến hành thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tuất, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ trong ngày hôm nay, tuổi tỵ đang được thiên ấn soi đường chỉ lối nên con giáp này sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Bạn có thể sẽ giải quyết những vấn đề khó nhằn chỉ trong chớp mắt. Sự sáng tạo tích cực của bản mệnh được cấp trên đánh giá cao. Thành quả mà bạn đạt được cũng không hề thấp, nhờ thế mà sự tin tưởng của cấp trên càng tăng lên gấp bội, bản mệnh có thể đạt được mục tiêu của mình nhanh chóng. Thủy hòa bất dung là dấu hiệu cho thấy tình cảm giữa bạn và người ấy chưa thực sự bền chặt. Chỉ một bất đồng nhỏ cũng có thể khiến cho đôi bên này sinh mâu thuẫn, khó có thể tìm được tiếng nói chung giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ thân, sửu, dậu. 7. Tử vi tuổi ngọ. Ngọ tí thương xung dễ dẫn đến những hiểu lầm, bất đồng giữa bạn và người ấy. Bản thân người tuổi ngọ cũng có phần vô tâm khi không hiểu được những nỗi lo lắng trong lòng của đối phương nên khiến cho người ấy tổn thương. Người tuổi ngọ hôm nay cảm thấy chán nản khi không tìm được sự bình yên nơi gia đình. Bạn có thể sẽ mệt mỏi vì những sức ép đến từ nhiều phía, thực sự rất cần có người ở bên làm chỗ dựa. Trong ngày thứ bảy cuối tuần này chính ấn cho thấy những nỗ lực và công sức bạn bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Có thể bạn sẽ được cất nhắc trong thời gian tới khi mà cấp trên nhìn nhận được năng lực thực sự của bạn. Giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Dần, Tuất, Mão, 8. Tử vi tuổi Mùi. Mùi Tý tương hại, người độc thân tuổi Mùi còn nhiều mối quan tâm khác nên không mấy để ý đến chuyện yêu đương nam nữ. Chính vì thế mà dù có người giới thiệu đối tượng cho con giáp này thì bạn cũng vẫn dừng dưng. Trong ngày hôm nay, người tuổi mùi nên suy nghĩ lại những quyết định của mình. Bạn hãy thử cho đối phương thời gian, cơ hội để tìm hiểu nhau. Tình yêu sẽ nâng đỡ cho bạn, giúp bạn có thêm niềm tin và động lực để phấn đấu cho cuộc sống tốt hơn. Kiếp tài còn có thể gây ra họa phá tài đối với người tuổi mùi trong ngày hôm nay. Tuổi mùi nên thận trọng trong những quyết định tài chính của mình, nếu không bạn có thể sẽ phải vay mượn nợ nần khắp nơi đó. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ, mão, 9. Tử vi tuổi thân, Người tuổi thân có một ngày hôn cát đan sen khi mà tam hợp cục giúp cho bạn nhìn thấy rõ tấm chân tình của đối phương. Tình yêu lớn lên trong bạn từng ngày, chẳng gì có thể khiến bạn dừng lại được. Con giáp này mong muốn trao cho người ấy tất cả những gì tốt nhất mà mình có. Những chú khỉ có thể bề ngoài hay nói cười như vô lo vô nghĩ, song thực chất bạn cũng có suy nghĩ vô cùng sâu sắc đó. Thực thần xuất hiện là dấu hiệu cho thấy tiền bạc đang ùn ùn đổ về nhà con giáp này. May mắn ngập tràn khiến cho tuổi thân đôi khi chẳng thể tin được vào những điều đang xảy ra trước mắt mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ thìn tý dậu 10. tử vi tuổi dậu tuổi dậu sẽ cần phải kiềm chế bản thân chớ nên vì nóng giận nhất thời mà buông ra những lời làm tổn thương người ở bên cạnh mình tình cảm cần sự vun đắp lâu dài nếu bạn cứ ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà không hề quan tâm đến cảm xúc của đối phương thì e rằng chẳng sớm thì muộn tình yêu cũng dần tàn lụi không có được hạnh phúc như mong muốn thương quan xuất hiện cũng nhắc nhở người tuổi dậu cần phải tập trung làm việc nhiều hơn nếu không thì bạn có thể bị cấp trên trách phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao làm việc thiếu hiệu quả đó Giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thủy thổ bất dung, tử vi thứ bảy của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất đang có những vướng mắc trong chuyện tình cảm. Con giáp này nên bình tĩnh để tìm cách tháo gỡ, đừng vội vàng quyết định điều gì. Người độc thân dễ cảm thấy bất an, lạc lõng vì không tìm được người ở bên bầu bạn, tâm tình. Khi mà những người bạn bè thân thiết xung quanh đều đã có đôi có cặp thì mình bạn vẫn chăn đơn gối chiếc, tỷ kiên vẫn vững bước trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình bạn sẵn sàng bước đi theo hướng đi mới và những thành công bước đầu cho thấy bạn đang đi đúng hướng, tiền bạc cũng nhờ thế mà bớt căng thẳng phần nào. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, ngọ, dần. 12. Tử vi tuổi hợi Tí hợi tương hội, đây là tín hiệu tốt cho thấy người tuổi hợi sẽ gặp được tình yêu của đời mình sớm thôi. Hôm nay, hãy nắm lấy cơ hội mình có, đừng bỏ qua những lời giới thiệu của bạn bè, người thân xung quanh nhé. Biết đâu đấy, bạn sẽ gặp được người mình yêu một cách tình cờ như vậy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 Thank you. Thank you.